Chào các bạn à, đã quay trở lại với channel của mình thì à, à, mình à, xin à, bình luận về cái vấn đề chiến sự của à, Ukraine và Nga thì hiện nay thì sau cái ngày hôm qua là cái ngày đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine thì cho thấy là Ukraine đã có một à, sự nhượng bộ về cái à, tính trung lập nhưng đòi hỏi phải được đảm bảo an ninh từ các nước châu Âu và Mỹ thì à, khi mà người ta đàm phán đó các bạn thì nó sẽ dựa trên cái tình hình chiến sự ở đại thực địa các bạn thì trước đây là Ukraine rất là cứng không có chịu cho mà làm cái nước trung lập à, cho nên là hay là nhượng bộ như các cái vùng phía đông và bán đảo Crimea thì lúc nhưng bây giờ đã có sự à, điều chỉnh nhẹ à, à, sẽ trở thành nước trung lập điều đó chứng tỏ là trên cái thực địa đó các bạn trên, trên cái thực, thực địa trên chiến trường đó các bạn có nghĩa là Ukraine đã cảm thấy không thể nào thắng được thằng Nga thì cái cuộc chiến này các bạn phải nhớ cái cuộc chiến này là cái cuộc chiến mà Ukraine cũng không phải là một nước nhỏ Ukraine là một nước lớn và một nước cũng là mạnh về quân sự và sử dụng những cái vũ khí rất là hiện đại của châu Âu cũng như của Mỹ cho nên cái cuộc chiến này à, về mặt vũ khí trang bị giữa hai bên là coi như là ngang tài ngang sức nhau thôi chỉ có thiếu cái vũ khí hạt nhân thôi chứ không có không phải là không phải là một nước nhỏ hay là không phải như những nước quốc gia Đông Âu Ôi cho không phải những quốc gia Trung Đông mà họ sử dụng các loại vũ khí à, từ thời Liên Xô rất là cũ cho nên là việc đánh chiếm cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn thì bởi việc mà để chiến tranh đó các bạn thì chắc chắn là phải có chết người không thể nào cái cả hai bên dân cũng chết mà lính cũng phải chết xe cũng phải phải bị bắn cháy mà vấn đề là bên mình chết ít hay là bên mình chết nhiều thì thì cái truyền thông của thằng Ukraine thì mình thấy thì nó chỉ nói về cái thằng Nga chết thôi chứ nó không có nói gì cái thằng người của nó chết còn riêng thằng nga thì thằng nga nó nói cái người nó chết bao nhiêu cái người bên kia chết bao nhiêu là có, có nói hai bên nhưng mà riêng thằng ukraine là chỉ có nói bằng nga chết tướng chết xe cháy chứ thằng ukraine coi như là công bố cái số liệu của nó rất là ít đó. thì uh, chết người chiến tranh là phải chết người các bạn bây giờ nó mới nó không phải nó trong phim mà nhà, Trung Quốc đánh với thằng Nhật đó các bạn không có ai Trung Quốc không chết thằng nào dân Nhật chết hết cái đó chỉ có trong phim thôi ở ngoài thì chắc chắn phải chết nhưng quan trọng là ai chết ít ai chết nhiều và địa bàn chiếm được tới đâu các bạn địa bàn chiếm được tới đâu ví dụ như là à, anh cứ nói anh anh giết chết người ta đánh thắng người ta nhưng mà cái cái cái lãnh địa của anh càng ngày càng bị thu hẹp thì là nó thất bại thì là thất bại có nghĩa là về mặt tổng thể người ta tính tính trên họ tổng thể kết cuộc cuối cùng của cuộc chiến thằng nào giành được thắng lợi chứ không phải là anh chích nhiều hay anh chích ít anh chích nhiều nhưng mà anh giành được thắng lợi anh vẫn thắng anh vẫn thắng trên trên trên trên trên bàn đàm phán anh vẫn thắng à, và trong cái cuộc chiến đó. đó giống như Trung Quốc với Nhật ngày xưa đánh nhau vậy đó các bạn chích nhiều hay chích ít không quan trọng mà quan trọng là thằng Trung Quốc bị thằng Nhật chiếm đó là điều lịch sử được chứng minh ngoại trừ hai quả bom nguyên tử Nhật tuyên bố đầu hàng cho điều kiện tất cả các quân đội Nhật đều buông vũ khí còn nếu không buông không có hai quả bom đó thì Trung Quốc bây giờ chắc cũng tan tàn với thằng Nhật rồi bây giờ mới lên phim đóng làm cái gì lịch sử đã chứng minh và ai cũng biết được điều đó còn riêng Ukraine các bạn thì vẫn muốn vào NATO bằng những hình thức này hoặc hình thức khác à, thì trên bàn à, đàm phán ngày 29 tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ thì à, nếu à, Ukraine sẽ sẵn sàng trung lập nhưng mà phải được đảm bảo an ninh nếu bị tấn công thì sẽ có các nước như châu Âu và Mỹ hỗ trợ không có đặt cái căn cứ quân sự ờ, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ thôi nhưng ờ, sẽ được bảo vệ từ nước đó điều đó có nghĩa là nó sẽ giống như là cái việc cái việc các bạn gia nhập NATO mà không chính thức gì các bạn có nghĩa là khi các bạn gia nhập NATO thì khi các bạn bị tấn công thì nguyên khối NATO sẽ đánh cấp à, ờ, giúp cho các bạn còn cái điều này á các bạn không gia nhập NATO nhưng mà cái điều thỏa thuận ngay là nếu các bạn bị tấn công thì những nước NATO cũng sẽ giúp các bạn mà nếu mà Nga đánh vào một trong những nước NATO thì kích hoạt cái điều năm ngược trở lại đó thì cái điều này cũng rất là căng mình nghĩ là thằng Nga sẽ không đồng ý cái chỗ này mình nghĩ thằng Nga không đồng ý chỗ này nhưng mà mình không biết cái mục tiêu của thằng Nga là cái gì trong cái chiến à, chiến tranh này tại vì ngoài cái việc mà đánh chiếm thằng Ukraine đánh đánh mà dạy cho Ukraine một bài học quá chứ không phải là đánh chiếm đâu và cũng như là giải phóng những cái vùng nổi tiếng Nga những cái vùng thân Nga thôi còn vùng phía Tây à, họ không đánh vào các bạn không đánh và không không đánh vào tại vì nó không có quan trọng nó chỉ là những cái dùng lương thực thôi còn những cái dùng mà ngành công nghiệp sản xuất vũ khí à, hay là sản xuất à, công nghiệp nặng công nghiệp quan trọng à, kinh tế đó đã bị đánh chiếm hết rồi các bạn thì đánh chiếm hết không không bị đánh chiếm thì cũng sẽ phá hủy hết cho nên là mấy cái vùng còn lại giống như các bạn biết ở trong một cái đất nước gì đó thì cái quân lực đó, nó sẽ tập trung ở một số nơi nó sẽ tập trung một số nơi thôi chứ một số nơi ví dụ như xa xôi hẻo lánh hoặc là những cái tỉnh nhỏ đó thì không tập trung cái quân lực đó thì đánh vô đó làm cái gì đánh vô mấy thằng chính là mấy thằng chính nó đầu hàng là mấy thằng nhỏ coi như thua luôn giống như tiểu đoàn Azot gì đó mà bị tiêu diệt là coi như là cái quân đội Ukraine coi như là đã bị mất đi 50% chiến đấu rồi 50% chiến đấu rồi nên là mấy cái vùng còn lại không cần đánh đôi khi người ta cũng sẽ buông súng rồi. Ừ, thì à, ngoài ngoài việc mà thằng Nga đánh thằng Ukraine các bạn thì à, còn phải vừa đánh vừa giấu nghề mà vừa đánh mà vừa cứu người nữa cho nên nó rất là khó khi bạn đánh vào thì vệ tinh của Mỹ rồi châu Âu sẽ theo dõi các bạn hết sẽ báo về cho Ukraine và sẽ nghiên cứu cách đánh cách chiến thuật của bạn là gì cho nên vừa đánh vừa vừa phải là giấu nghề đánh dương đông kích tẩy các kiểu à, tùm lum hết chứ không phải cho nên là nhiều khi đưa tin nó chỉ đưa tin theo cái hình thức mà người ta thấy được thôi chứ còn thật sự là không người ta giấu nghề ví dụ đánh vô kỳ ép nhá nhá vậy nhưng mà thật sự là chiếm ở miền đông gọi là lúc, lúc mà mà đang công kích ở ngoài bên trong thì lại đánh vào hàng kia ép nó nó nó rất là lộn xộn à, chứ không phải là à, đánh mà coi người là đánh mà à, để cho người ta học nghề rồi sau này sao đánh nữa thì à, còn về về đánh mà, mà không cứu người đánh một kiểu tàn sát các bạn thì các bạn có thấy là nga đã sử dụng cái tên lửa siêu thanh trong cái cuộc chiến ukraine này và theo đấy đánh giá quân sự của mỹ thì tất cả các mục tiêu đều chính xác các bạn cho các mục tiêu được chính xác có nghĩa là để mà thằng nga mà nó đánh mà gọi là phá hủy mà gọi là tàn sát à, chết người luôn đó thì nó không cần phải đổ quân vào cái nước Ukraine làm gì nữa các bạn nó ở bên nước của nó thôi nó dùng tên lửa siêu thanh nó bắn bầm bầm bầm là nát giống như cái chiến tranh chết nhà lần thứ hai nữa các bạn đánh tàn phá cái đất nước đó luôn nát hết không có cho thằng nào sống hết đó là rồi sau đó đưa quân vô lụm xác thôi nhưng mà người ta không có làm gì các bạn người ta không làm gì cho nên cái bản chất của cuộc chiến ban đầu là họ không có làm gì rồi cho nên các bạn nhiều khi các bạn nói là nga sử dụng vũ khí hạt nhân đâu cần thiết các bạn không có tới vũ khí hạt nhân đâu chỉ sử dụng những tên lửa siêu thanh tầm xa đó bắn bùm bùm bùm vài trăm quả là nát hết rồi cái không còn mà phải mà à, dùng tới vũ khí hạt nhân làm gì nhưng mà người ta đánh vừa cứu dân vừa cứu người tại vì mục tiêu là giải phóng những cái người nói tiếng nga và những cái người thân nga các bạn để mà sau khi các bạn lập lại cái chiến địa lập lại cái chính quyền mới hay là cắt nước muốn cắt nước nga hay là những cái tỉnh bang nào đó theo nga thì phải để người dân ta bỏ phiếu các bạn ta bỏ phiếu người ta ta, ta, ta đi theo cái, cái cái cái thằng nga chứ còn bây giờ bạn giết sạch bóc hết rồi thứ nhất là lòng căm phẫn người ta mặc dù người ta nói tiếng nga nhưng bạn giết sạch bách ờ, người ta cũng sẽ ghét các bạn thế giới cũng sẽ lên án các bạn vì cái cuộc chiến rất là tàn nhẫn đó cho nên là vừa đánh mà truyền thông bây giờ cũng ghê lắm cho nên là vừa đánh mà vừa phải lo nhiều thứ chuyện nữa đó. À, về chiến thực về cứu người này kia còn ngoài cái cuộc chiến này còn phải lo về kinh tế đối đầu với bọn EU đó ừ bây giờ kéo dài tới mùa đông bên kia nó chết cống như còn đánh mà kết thúc sớm quá bên kia nó sẽ không chết cống nữa nói nhiều cái ờ, vấn đề lắm cho nên là cái thằng Ukraine chỉ là một con tốt thí thôi các bạn chỉ còn một con tốt thí giữa Nga và châu Âu thôi các bạn thằng thằng Ukraine đi đàm phán là đàm phán dùm cho mấy thằng Mỹ với thằng EU chứ thật sự nó cũng không có tiếng nói gì các bạn tại sao tại vì vũ khí chúng tôi cung cấp cho các anh đạn dược nước men gì chúng tôi cung cấp hết chúng tôi vừa nói mà bên đó mà nó ngừng cung cấp là ukraine không có cung cấp gì cả tại vì tất cả các ngành công nghiệp sản xuất đều nằm trong tay của quân ờ, nga hết ở miền đông hết rồi miền tây giờ lúa gạo để ăn thôi đâu thể nào đánh để đánh trận được cho nên là bây giờ mới mà cãi lời là nó sẽ không không không đưa vũ khí qua không đưa vũ khí qua lấy đâu mà đánh đó cho nên là khi các bạn mà lệ thuộc quá nhiều vào người khác là các bạn thua phải nghe lời người ta thôi chứ không nghe lời là là người ta cắt viện trợ cắt này kia hết là các bạn cũng chết luôn tự chết cống luôn tự chết ờ, một mình ừ, cho nên là Ukraine là chỉ qua đề tốt thí tốt thí thôi mà nó không có hiểu được cái câu chuyện này nếu mà nó hiểu được là nó phải ngã về thằng Nga thì coi như là kết thúc ngã về thằng Nga thì thằng châu Âu cũng không dám đụng với thằng Ukraine đâu con châu Âu EU nó cũng không dám tấn công qua cái lãnh thổ Ukraine đâu hứa với các bạn là gì cho nên cái ông tổng thống này ông không không có không có sự khôn ngoan và cái chính quyền cầm quyền nó không có sự khôn ngoan một mực là đội theo à, chột chuốt lấy cái kết quả cuộc chiến này đó. các bạn có ý kiến gì các bạn cứ phải bình luận dưới cái video thì à, mình sẽ cập nhật à, tin tức theo à, trong tình huống những, những ngày sắp tới theo cái chiến sự có sự thay đổi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn